xuân sang kín không gian xuân đã đến hân hoan cùng điều múa du đời miên man xuân đưa bước chân em xua tan nước mắt trong đêm thật sáng ánh nắng đang bừng lên xuân tuôn rơi trên đôi vai trên đôi tay trên đôi chân cho trôi đi bao đá đoan bao phiền xuân ơi xin cứ rơi xuân giăng kín không gian xuân đã đến hân hoan cùng điều múa dù đời miệt man xuân đưa bước chân em xua tan nước mắt trong đêm thắp sáng ánh nắng đang bừng lên xuân tuôn rơi trên đôi vai trên đôi tay trên đôi chân cho trôi đi bao đã đoan bao phiền xuân ơi xin cứ rơi wow. xuân nuôi mơ ước để ta nhìn coi đời xuân như bôi xóa bao thăng trầm kiếp người cho ta vươn cánh tay ôm đời vui xuân ơi hãy sáng trên đời tôi xuân đã đến hân hoan cùng điều múa du đời miên man xuân đưa bước chân em xua tan nước mắt trong đêm thắp sáng ánh nắng đang bừng lên xuân tuôn rơi trên đôi vai trên đôi tay trên đôi chân cho trôi đi bao đá đoan bao ưu phiền xuân ơi xin cứ rời trăm kiếp người cho ta vươn cánh tay ôm đời vui xuân ơi hãy sáng trên đời tôi xuân giờ sức sống trong lòng tôi xuân ơi hãy sáng trên đời tôi